nhông đây vậy đi đem cười tới à, mấy bạn ơi à mày muốn chày mà muốn chày đến gôn mà đánh gôn đánh góp gì đeo mặt nạ vô rồi đi cầm gậy bóng chày đi vòng nhông cái để sếp làm sao mà sếp bảo đây là mặt nạ sếp gì nè cái <coughs> khẩu trang khẩu trang tránh covid tôi nói chuyện với anh à tôi đang nói chuyện với anh bạn đang nhảy nè đâu đấy là hốt đâu mà vô chưa tao đợi đâu rồi nữa ông mà dịp trung thu là trẻ con nít nó hay nó chửi nó chửi nó nói gì là tôi chưa nghe về cái trung thu ui giời ơi sếp bao tuổi rồi chưa bao tuổi rồi bóng chạy tôi là sống thành phố từ nhỏ tới lớn giờ tôi tôi không biết cái gì tục lệ để của mấy anh mình tưởng mình em vừa vào thì crash game mà anh em tập trung ra đang on á tập trung ra trước cửa đồ các sếp em thấy các sếp phải là phải là, là, là, đeo khẩu trang vào ờ các bạn à, nói nói nghe covid thì hơi mg rồi đấy tại vì trong thành phố làm gì có trong ở đây làm gì có covid anh bạn Ủa sao lại sao báo nào từ bác sĩ ờ, cho anh biết là có covid ở đây dạ, anh Wow mày đi chả thông báo nào cả con em đầu tên xảy ra mày ra anh nói gì là anh bắt đầu anh tôi thấy anh hơi sai rồi đấy con em đang bị nhà chứ ơi con em bị nhà con là bị ở nhà chứ có bị trong này đâu đúng không đang nói chuyện OC đấy đang vấn đề là trong này làm gì có covid anh bạn cái nào Thôi, khó quá mình anh nói chuyện mà gà quá anh không run lây anh không run lây <laughs> anh không run lây là em không nói chuyện anh nữa quá mà gà anh mừng công an tiền phong Ôi ừ. trời, cái lộn quá Dạ anh bắn bắn bắn bắn đập xe kìa Ô ra, ô ra, ô ra, ô ra, ô ra Đập xe cảnh sát à, xuống xe Nhưng mà mình bắn em thằng này kìa Nhầm biết nhầm à. kia cứu vậy tới sao Sao cứu giờ đồ quá Ô, chết Đập à. xe cảnh sát ai à? làm gì ok anh ơi đập xe, xe, xe. Chắc phải ông ông bạn Xe kia tự nhiên này xếp lại bắn ông bạn kia là như nào ấy à, tôi đạn hơi trượt tí cái gì tôi bồi thường sao nhá còn anh bạn này thì đứng ờ, đấm mũ xanh kia đứng yên đây bỏ gậy xuống đứa giơ tay lên đứng dậy đứng dậy anh à, bạn được cứu anh bạn à alo anh bạn à. Ừ, em nói uh... đi, uh, bạn ơi anh bạn kia đập xe cảnh sát rồi có chuyện gì tôi bồi thường sao tôi sẽ chịu trách nhiệm của việc của tôi còn anh bạn này thì bỏ gậy xuống giơ tay lên Ừ. Chơi game căng này sao ai dắt tương tác trời từ giờ đây, từ giờ đây, từ giờ đây Ông quần què này nó chỉ sơ có sơ hoài vậy Chơi game vậy ai sao ai dắt tương tác trời Vì đi dạ, dạ, dạ. Nó vậy nên giờ không có chuyện được thì người thì anh không thì ờ, ông không thấy người ta đang chat nên là người ta chat OC người ta chat ờ, người ta người chat người ta đã chat lên là người ta đập nhầm rồi mà sao không, mấy anh em không không, không, không bỏ qua cho, cho người ta nhỉ ông ông đang nói chuyện anh em bỏ qua ở tí bỏ qua đủ má nói chuyện cảnh sát mà anh em tương tác kiểu này là, là sao bây giờ tao nói ông này không phải cái gì mà cây cú với mấy ông hay gì cả mà bây giờ mà, mà, mà ông thấy ông ra ngoài đường ông cầm cây ông đập vào đầu cảnh sát coi thử cảnh sát có là cho ông không cái đấy là ngoài đường cái đấy là ờ, ngoài ờ, đường ở trong game thì cái gì bỏ qua được ông không hiểu à tức là tức là trong game á tức ừ. trong game cái gì bỏ qua được thì người ta cứ buộc thì thì người ta bỏ qua ừ. còn nếu mà không nếu không không còn nếu không nếu mà ông cứ làm thì ông cứ làm thôi ok ờ, ông cứ ừ. không phải là gì ông hiểu không tức là bây giờ người ta đã chat lên người ta xin lỗi rồi người ta cũng nhầm rồi ờ, vương hoa ông thấy à người ta chat lên người ta đã chat lên oc là người ta bấm nhầm rồi mà sao anh em không du di người ta làm tí người đó rồi về với lại à, với lại một tôi nói chuyện vui vẻ với mấy anh em mà, anh em táo hiện tôi nói ông này tại vì cái vấn đề ông này này theo tôi còn chưa kịp nhìn cái cái cái màn hình chat nhé sorry tại vì cái màn hình tôi nó to quá tôi nhìn không kịp nhưng mà mẹ tôi thấy ông này này phi một phát một từ lên xe chạy qua bên này một không? vào xe đúng không thì ông này theo phản ứng của tôi là bắt ông là bình thường lại lại lại đây phòng rồi em lên chị ông ơi chứ ông mà kêu bây giờ kêu vui vẻ mấy ông mẹ mấy ông đập hết xe tiền chúng tôi tự sửa tôi biết rồi ông không nghe ông đang tôi đang giải thích cho ông hiểu ấy Đấy, ông Ủa, ừ, thế, thế, thì, thế tôi thì mẹ tiền xe là chúng tôi sửa tốn tiền chúng tôi chứ phải có phải là tiền tổ chức đâu ông cũng phải thông cảm với tôi chứ tiền vậy là tiền tôi mà vậy thì đúng không ông đang